chào các bạn Qua đi ạ Vâng, xin trân trọng kính mời các bạn Ngày hôm nay chúng ta đến với một vườn bưởi mà ở đây chúng tôi tạm đặt tên là Một vườn bưởi có giá là từ bốn ba bốn chục triệu trên một cây Và ở đây nói được các bạn hiểu là ba bốn chục triệu là đánh cả gốc và cả quả các bạn nhé Nhưng cái giá ba bốn chục triệu này như chủ vườn không bán Và sau đây mời các bạn chúng ta đến những cái vườn bưởi xinh đẹp này lúc ba này vâng chào các bác ạ chào cả nhà vâng vâng bưởi mình đang ờ, bán ở đâu vậy ạ vâng bưởi này bưởi em đang chở đi sài gòn sài gòn bán ở sài gòn à thế ạ À, hiện nay mình đang bán với giá bao nhiêu ạ? À? Là 45 nghìn một quả tại vườn. 45 nghìn quả tại vườn. Và mình đã thu được nhiều chưa? thu được hơn 1.000 quả rồi một nghìn quả và ngày hôm nay lại tiếp tục đi như này thì hôm nay lại tiếp tục chỗ này trăm. chắc cũng phải mấy trăm nữa đúng không mấy trăm vâng và các bạn ơi À, ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 22 tháng 10 năm 2020 Nhưng vườn bưởi này đã thu hoạch được từ khoảng độ cách đây khoảng độ chục ngày rồi đúng Vâng, chục ngày rồi Và Vâng, đã thu dần được cả tháng này rồi các bạn ạ Và bây giờ ờ, lại Vâng, tiếp tục và đang trong mùa thu hoạch và chúng ta à, vâng cây bưởi mà có giá là 40 triệu trên một cây là cây này đấy các bạn này là cây này và thưa anh Thành Trung là năm nay thì những cây bưởi này nó không được sai bằng năm ngoái thì cái lý do vì sao ạ năm ngoái để 250 quả mà đến rằm tháng riêng dạ. với thu nhưng cây nó bị kiệt nó cũng ra nhiều quả lắm nhưng phải vặt bớt hôm nay để có 180 à, quả thôi 180 quả vâng. thôi các vâng. bạn ạ không dám để nhiều nữa vâng. đây, đây các bạn để nhiều sợ nó hỏng cây Vâng, bởi vì năm ngoái là nhà chủ để vườn bưởi này chơi đến tận dằm tháng riêng chơi rất muộn Cho nên là chủ vườn năm nay, thứ nhất là để muộn cho nên năm nay là bưởi chín Cây chín này chín muộn hơn những cây khác cây này là chín muộn hơn Chín muộn hơn Vâng và năm nay chủ vườn không dám để nhiều nữa Vì để nhiều nó sẽ bị kiệt cây cho những năm sau Cho nên là chỉ để ở mức 180 quả trên một cây thôi Nhưng cây bưởi này vẫn có giá vài chục triệu trên một cây Và vài chục triệu đây là đánh cả gốc các bạn nhé Cả gốc cả quả Chứ không nhiều bạn cứ thắc mắc nói là chúng tôi nói khoác rồi chúng tôi nói phóng đại nhưng hoàn toàn nếu như các bạn đến đây thì các bạn chứng kiến được vườn bưởi này vô cùng xinh đẹp độc nhất vô nhị Hà Nội và tiếp tục chúng ta đến những cây tiếp theo ạ. Bà. Vâng Mời bạn Trung nghe ờ, bạn dẫn chúng tôi thăm vườn một tí ạ. Đây, vâng. Vâng, chào bác. Ờ, chúc vâng, vâng. Bác có hài lòng với cái vườn bưởi xinh đẹp này không ạ? Quả là <laughs> như là quả như là xếp. quả như xếp đống các bạn này. Đây. Đây các chú này. vào trong mà quay ra thì sẽ nhìn thấy nhiều quả. Không quay ra nhìn thấy quả nó mới vào. Đây. Các bạn này, chúng tôi rung thoải mái các bạn này, rung thoải mái không dùng nhé. Rung thoải mái. Đấy, đấy. vào mình quay xung quanh xung quanh một cây liền đi ạ quay chậm từ bên phía trái qua bên phía phải đi ạ đây, đây, đây nhé các bạn theo hướng tay tôi này đây đây những cái chùm như thế này các bạn này toàn chùm 3 chùm 5 nhưng mà không hề dụng đấy mấy ông đây. đến chơi bảo là vườn bưởi như quất sai <laughs> như quất <laughs> và à, tranh thủ lúc này chúng tôi phỏng vấn à, bạn Nguyễn Thành Trung vâng thưa bạn là quy trình chăm sóc ở đây là như thế nào quy trình chăm sóc thì cũng như năm ngoái nói rồi đấy à, phân đâu rồi đây các bạn cảm ơn phần bưởi đây tổng thể cho các bạn để nhìn cho các bạn cho rõ màu vàng quá à? đây là đây màu đây cho à? các bạn nhìn em biết rồi thưa các bạn chăm sóc thì cũng đơn giản thôi ờ, hái xong quả thì khoảng ờ, tháng 12 gì đấy cuốc hết gốc lên sới ra tung cho mỗi gốc tùy gốc to nhỏ một cân đến cân rưỡi tung cái gói này vâng tung đều vòng quanh gốc nhá chứ không phải là như mọi người bảo là xẻ rãnh sau rắc như thế nó không đều chỗ nào cũng tung tung vòng quanh hết thì đã hướng dẫn rất kỹ hồi tháng tháng tháng 12 năm ngoái rồi đấy à. vâng là mỗi gốc một cân đến cân rưỡi cộng với NPK thì chỉ nhà mình chỉ dùng 5 lạng thôi chứ không dùng nhiều không dùng nhiều NPK mấy ba cân hữu cơ vi sinh mình vừa đi mình vừa nói vâng mấy đậu tương hoặc là phân chuồng ủ mục sau lấp đất lên là xong và đến à, giai đoạn bón thúc thì mình bón như nào thúc thì ờ, quả nó bằng quả trứng thì bón thêm chỉ hai lạng NPK đâu. với lại lúc quả nó bằng nắm tay thì em bón thêm loại đậu một cân một gốc mới kết hợp cái loại gói nhỏ để phun nữa cái gói này cái gói vâng cái gói này này pha vào nước 60 lít phun lên cành thân lá ừ. phun ờ, có điều kiện cứ phun tháng một lần ừ. đấy em thì đi làm cơ quan <laughs> nên cũng không có thời gian mới thì lúc nào có thời gian là phun thôi à. còn như các bạn mà chuyên làm vườn thì cố gắng tháng phun lần thì cây nó đẹp lắm này vâng, cây nó đẹp nó cây không nó có dẹp mỗi năm là bị muội con dẹp à, dẹp sáp kim nó bám thân nhiều lắm sau khô hết thân như từ hai năm nay dùng phân này thì không thấy có đặc biệt cái phân silic này thì quả đều cân trái mẫu mã đẹp dai cuống đặc biệt rất là dai cuống mình uh, sau khi quay xong mình di chuyển ở đây là tôi, không thấy là cái mình có thể sử dụng cái uh, bao để bọc à, ngày xưa bao bọc bây giờ vứt em vứt đầy một cái lán dưới kia kìa khoảng 20 mét vuông bao mua nghìn của túi bọc ánh dương đấy 1.000 vâng. cái loại vải túi vải nhưng mà hai năm nay thì không bọc nữa vì dùng phân silic rồi cũng không thấy ruồi vàng nên không bọc nữa và hai năm này không bọc bọc mất nhiều thời gian lắm tốn công thực ra tốn công cái tiền bọc thì mất nhiều hơn là tiền trung phân cái bón phân silic này thì thôi cũng tất nhiên bảo là trăm phần trăm không có nó có nó rất ít đúng nó rồi. đốt này vâng. chỉ mất độ chục quả mà cả vườn này hơn vạn quả hơn vạn quả vâng, mà gần hai vạn quả vâng. không không bị luôn nữa vâng không bị rồi vàng đúng không ạ rồi vàng nó không kiểu nó nhưng quả nó dày sao nó không đốt được nó không đến à, nữa. vâng đúng rồi cứng dày đấy vâng ta vừa nói vừa di chuyển sang à, cái khác đi ạ cái cây này hai trăm rưỡi quả từ gốc lên ngọn này quả trên mãi trên mái cổng cũng có đấy chỉ có nhiều lá ừ. nên mình khó quay đâu cái này là hai trăm rưỡi đấy xây từ gốc lên ngọn chung một bác nhỉ bưởi năm nay không có quả to mà chỉ tầm này thôi chắc tức là không có quả bột phải và vâng. quả nhìn quả không có quả bột mà nó chắc quả các là đều nhẵn này mà nặng vâng. lắm trời nặng nặng vâng quả như này thì có trọng lượng là bao nhiêu một Dạ, dạ, giá vâng. là còn khi tặng trên một cân quả này chắc phải cỡ một cân vâng. hơn cân thế thì mẫu mã một cân hai này phải không ạ đúng là mẫu mã chuẩn luôn cân hai nó nặng vâng như quả, quả, quả tầm này thì mới chín nặng còn quả cân hai này năm vâng, vâng, là một cân cân hai cách đây ba bốn năm không không có bưởi loại đâu không không có bưởi loại quả bột to mà vỏ sù xì chán lắm Vâng. <laughs> Năm nay thấy nó đều quả mà nó lại qua đi ạ. Không có bưởi bột tí nào. Vâng. Bưởi này thì chắc chắn là không có bưởi. Không có bưởi bột không loại là là cái loại con con thì ti bằng nắm tay như của nhỏ này tôi lại bán không, có. cho giá khác vâng năm nay không có mới đây không có này đấy ít bưởi con đâu nhỉ không có bưởi con mất nhỉ ít bưởi con mà lại không có bưởi con cứ đều này này đấy các cô vâng. cứ chụp em nhìn xem cây bưởi một chín một mười vâng, đây này năm năm ngoái cái loại này là nhiều này vâng, này quả không mà khách nó lại khách người ta toàn thích ăn bưởi này à. cái nhỏ ti này này Tức người là ta mọi năm mình dùng vân thường thì sẽ có nhiều quả nhỏ như này phải không ạ đúng không ạ vâng thế nhưng mà năm nay là trên vườn này nó chỉ họa hoàn mới có những quả họa như này thôi quả thì họa quả quả như này thôi toàn bưởi đây, đều đây này. toàn quả bưởi đều nhau các bạn này đây này đều như vắt chanh các bạn này mã vàng óng và thưa bạn Nguyễn Thành Trung là ở đây thì ờ, không thấy tình trạng nám tràm mà trên cả vườn bưởi này thì không thấy bọc vậy thì bí quyết ở đây ở đây là gì ạ ta à, cũng vừa nói với bác này rồi đấy là phun phân silic gì có thể là lá mới lại vỏ nó dày đây này đây nên khả năng là ruồi không đốt vì năm nay không bọc không bọc không bọc vì năm ruồi. ngoái là cũng dùng phân silic rồi thấy tức là năm ngoái thì thí nghiệm dùng phân silic là bọc một nửa vườn còn một nửa bỏ lại à. thì cũng như nhau à. thì năm nay thôi không bọc nữa à. Đấy. túi còn để chất đầy dưới cái nhà kho vâng. dưới kia vâng đây những cái chùm bưởi bốn quả như một ba quả như một đây đây quả đồng đều để cho các bạn thấy này đây chúng vào trong này quay ra thì mọi ừ, người sẽ vào. nhìn rõ hơn đây đây đây vào trong để quay ra này đây đây là mấy cây này là trên sân nhà vâng. quay xuống sân để các bạn nhìn thấy này đây là bưởi trồng trên ngồi xuống quay lên ngọn cho các bạn ít dùng chỉ dùng có hồi lúc trước ra hoa và sau đậu quả thôi vâng. chứ mọi năm là, là tháng 7 tháng 8 này vẫn phải phun nấm mây nhện à. này. tháng 8 á đầy nhện vâng. không có cái bưởi mà nó cứ thối tí đít này mà Từ ăn này nó cay phân silic là không có dụng của nghĩa là năm nay không có không có à. không có vâng. nhện năm nay là giảm được cái nhện và nấm à tạp nhện nấm năm nay nó cho nên bưởi nó mới đẹp thế này chứ còn mỗi năm mỗi năm ừ, cứ nấm nó cứ thối đít này này ăn nó cứ cay không ăn được thế tha hồ nếu mà quả nọng mà nó bị ruồi đốt thì nó mới dụng chứ còn không cái này là tha hồ mà lắc đấy cái cành này là từ trên từ buông từ trên xuống vâng. mà nó có gần chục quả nhé <laughs> đấy vâng ờ, ở đây thì ờ, thứ nhất là dai cuống này thứ hai là Ờ, cái quả nó không bị lám chàng quả, nó chia đều mà tôi cũng chả bọc mà độ nắng hay mà nó cũng cháy có ít thôi đấy vâng. cháy mấy đâu vâng đây các bạn này quả đồng đều cháy đến khi mà nó chín thì nó cũng giảm đi bốn quả như một các bạn này đây bốn quả như một bốn quả như một này và sau đây thì chúng ta có thể di chuyển bạn à, quay máy bạn à, chiều sâu xuống trong vườn bưởi kia để thấy đều và ta di chuyển tiếp sang vườn sau ạ quay từ xa luôn quay, đấy cây ra xa luôn đấy vâng. để lấy toàn cảnh đây này chùm này này chùm này mới là cái chùm đẹp này đây các bạn này trên cái vườn này thì cũng sai không kém như là phần ở sân cũng sai không kém đây quả cũng đồng đều mã cũng vàng óng và sau đây ta di chuyển sang cái vườn à, tiếp tục cái vườn thứ ba kia một à, vườn ở phía bên à, phải bên trái nhà một vườn ở giữa nhà sân nhà và một vườn ở phía bên tay phải mời các bạn xem mình vâng. quả đều mà đẹp mã bóng đấy, mịn như này nhỉ này, nôm này cầm này nặng chừng chừng đây đấy định chắc quả này thì cân chắc lắm không không vâng và sau đây thì mời các bạn à, đến tiếp vườn thứ ba của nhà bạn Thành Trung Đây thưa các bạn Vào đây bưởi thơm bát ngát các bạn ạ Và mình cứ nghĩ như là đang ở trong một vườn bưởi tiên <laughs> Đẹp vô cùng các bạn ạ, đẹp mỹ mãn luôn <laughs> Đấy Và mình di chuyển tiếp sang sau đây thì mời bạn Thành Trung bạn có thể ngắt một quả bưởi để bổ cho các bạn xem là bưởi đây ngon và hấp dẫn như nào từ từ nhất từ từ để cắt cả cành cả lá để nhận xét cắt cả ừ cắt cả đây cắt bạn định ngắt vào đấy đúng không vâng vào đấy được vâng, chưa vâng được không vâng đúng rồi Tôi bẻ bẻ đi bẻ vâng. đấy vâng đi ra đây ra đây, đây. sau đây ta nhận xét về cái quả bưởi này quả bưởi này dáng cân chuẩn dáng cân chuẩn được 9 lạng đến một cân mẫu mã vàng tươi các bạn này mẫu mã vàng tươi như này đây vàng tươi như này và quả bưởi này ước chừng chắc là được một cân và trong khi trên một cây nó đeo vài trăm quả nhưng lá của nó đẹp như thế này đây các bạn lá này lá đẹp này đấy lá bóng đẹp dày không có một tí vết gì đấy và cái cuống rất là nhỏ các bạn này và bưởi diễn này khẳng định các bạn là bưởi diễn xịn các bạn ạ Cuống nhỏ mà nó buông như thế này Cuống rất nhỏ Và lá đây Cái phiến lá hình trái tim bạn Trung Bạn cầm hộ tôi quả kia Đây đây các bạn nhé Tôi cắt một cái lá để cho các bạn giúp các bạn phân biệt là bưởi diễn xịn Bưởi diễn xịn là cái phần hình trái tim này nó nhỏ Cái phần này các bạn này Phần đây này, phần hình trái tim nó nhỏ Còn nếu bưởi diễn nai thì cái phần trái tim này lá nó to hơn Phần nó to mà lá nó không đẹp như thế này đây cái lá bưởi nó rất đẹp như này đấy rất đẹp đấy và sau đây đề nghị bạn trung bạn bổ dùng quả bưởi có thể ngồi xuống được để, mang cái đĩa ra cái này là mỏng vỏ lắm bổ không cẩn thận là vào mỏng quá. luôn rồi vỏ mỏng quá quá mà cây này được hơn 200 quả cây, lại cây lại hơn 200 quả quả từ gốc lên ngọn này. Ui. Chữ cây nó cao 3 mét rưỡi cứ có quả là nó lại vít xuống. Đấy, Đấy nó chống. chịu hết cả. Vâng, tự vít xuống. rất đều, rất đẹp Vâng, thưa chị, là giờ đến trong vườn bưởi này thì chị xếp là chị nóng khoảng Nhất là những xếp được quả Quả là nó thấy bóng nó đẹp Nó to đều Đề nghị máy máy đẹp vâng. Bóng đẹp mà to đều, còn cái lá này thì nó dày lá, nó không thấy có lá nào bị sâu Vâng Lá xanh, mà xanh dày Xanh dày Không, không có thấy sâu cái buồng ạ à? Ờ, không thấy có một cái lá nào là trâu vẽ bùa cả vâng và những những thấy vườn những vườn bưởi khác em thấy nó chôn hết giá một cái vườn bưởi này công nhận không có một cái lá nào là lá trâu vẽ bùa mà vừa xanh vừa dày các bạn này quả thì vàng quả vàng như quê sơn vâng đây vỏ mỏng tang các bạn nhé cùi mỏng tang các bạn nhé và đây quả bưởi sau khi được lột ra thì quả như này muối, rất to, là đều muối đều nhỉ muối dày muối vâng muối dày muối nhá mà đều và mình có thể so sánh với những quả trên cây đây ví dụ như so với quả này đây các bạn này to gần bằng nhau chứng tỏ vỏ và cùi rất mỏng vỏ Đấy. mỏng và, và sau đây đề nghị bạn tách ra đây xung quanh cây chỗ nào cũng sai trừ quay cây này bỏ ăn khách ăn là mê khách ăn một lần Chả mê luôn ạ à. vâng một lá nó xanh nó tươi vâng không có hẳn đề nghị máy quay vào đây đi đây các bạn này muối này đây muối rất đồng đều các bạn này đấy muối rất đồng đều nhé đây bạn à, trung là bạn muối rất đồng đều này đấy và sau đây tôi cho các bạn xem đây muối đồng đều các bạn này quay gần vào đây đề nghị máy quay gần đây muối đồng đều đấy muối rất là đồng đều muối dày muối nhá dày muối nhá đồng đều nhá đấy sau đây là sau đây là ờ, các mời khán giả đã ờ, mời các bạn chị ngồi đây thưởng thức ngồi ngồi xuống ngồi xuống ăn thử ngồi ra đây bán cho cô ở Hà Nội của ngày nào nhà cô ăn hai quả mỗi ngày hai quả vâng đúng như cháu thuốc. mình cháu ngồi ăn một lúc hết một quả vâng. tôm vàng đây các bạn này tôm vàng này tôm hạt vàng tôm to tôm không phải tôm to mà tôm vừa và mọng, Đều. nước mọng nước. mọng nước đấy mọng nước này các bạn này bóc đi đừng ăn vội ráo cối nha không nát tôm vâng không nát tôm ráo tôm giòn tôm ngọt lắm ngon không ạ ngọt lắm Thế ngọt mà nó giòn tôm à ngọt mà giòn giòn tôm vâng mà lại ráo tôm đúng rồi Đấy. nó không bị lát tôm như này không không cái... lát tôm đằng này ráo tôm. bạn chúng bạn ăn tiếp đi ráo tôm của nó nó giòn nó giòn tôm à. <laughs> chị đã được ăn bưởi ngon như này bao giờ chưa chưa em ăn những bưởi những bưởi những vườn khác là không ngon đâu vâng đây các bạn này có khi nát tôm mà có khi lại đắng nhưng đằng này nó ngon nó vừa giòn lại vừa ngọt vâng nó không đắng thế này mà nếu mà để héo thì có ngon hơn không ngon hơn nhiều ngon hơn nhiều đây là ngon lắm này thế này đang ngon lắm rồi mà để ừ. để ừ. khoảng nửa tháng ăn tươi như thế này mà ngon ở chỗ mình nhá bưởi toàn bị đắng thôi vâng. đúng rồi thậm chí còn để nếu mà nửa tháng vẫn cứ bị đắng còn nếu mà chửi chảy là bưởi là hàng hàng ngon thật ngon thật đấy nhỉ tôm đẹp mỹ mãn các bạn ạ tôm vàng ươm quá ngon mà nhìn nhìn nó rất là ráo tôm nó không khô tôm nhìn ráo tôm mà lại nhiều nước ráo tôm ăn là giòn nó mà giòn mà lại nhiều nước đấy chứ nó không bị lát không nếu như ta bón nhiều kali thì nó sẽ bị lát bọn làm món ừ. nhiều kali bóc nó chảy ra dần à thế à <laughs> mà để lâu thì nó bị bị bị bị úng hết giọt ra vâng, đúng không? Nó hay vâng. thối. Vâng. Đúng thế. Cháo tôm như thế này ngon tuyệt vời. Quá ngon. Vâng. Cháo tôm ăn ừ. giòn. Sao ngon thế nhỉ? Hình như năm nay ngon giòn Thực sự là <laughs> ít có những phần bởi mà ngon như thế này các bạn ạ. Không. Rồi Sồi ôi. Hình như là năm ngoái hay là ông trời ờ, ban cho cái chất đất nhà thành trung mà xong bưởi ngon thích này ờ, cái này trồng thì đúng đặc là hữu cơ nha toàn ờ, phân silic mới lại hữu cơ quế lâm à hay là em dùng hữu cơ của ai quế lâm ngọt chi phân hóa học cũng không dùng mới dùng ít có NPK dùng có 5 6 lạng rồi đấy vâng một số người quay trên youtube hướng dẫn bảo tung một lần tận hai cân nên là pk thì nhiều quá Nước nhất là tung à? thế thì hỏng hết cây không hiểu mọi người tung kiểu gì vâng. em tung 5 lạng đã thấy nhiều rồi mà ừ. tung như thế thì chi phí nó lên cao nếu dùng phân 20.000 một cân NPK mà mỗi gốc 2 cân thì đã mất 80.000 rồi một gốc tính ra chi phí cao quá đấy em dùng có 5 đến 6 lạng thôi một năm thôi có dùng nhiều đâu mà bắt đầu ăn được thôi các bạn ơi chưa chín cái vườn bưởi này nó ngọt mà nó ngọt tinh tế năm ngoái nó ngọt một cái vẻ ngọt tự nhiên ngọt tự nhiên em nửa tháng nữa mới hái thì nó chín vàng gọi là phải nói là vàng như nghệ vàng như nghệ luôn và vàng kiểu vàng đỏ đấy vâng. như năm ngoái chị vâng, năm nay sẽ đẹp hơn năm ngoái năm nay đẹp hơn quả năm nay đến tháng đầu mười hai sẽ đẹp hơn vâng đẹp hơn đấy mười năm nay nữa đủ năm nay vì cái, cái mình đã dùng được tới năm thứ hai của cái dòng phân silic rồi chị ạ Đúng rồi Nếu mà một vườn cây mà trồng liên tục phân ừ, silic thì nó sẽ được cải tạo và phân sẽ đỡ tốn hơn, cây khỏe hơn Quả đẹp, cây đẹp, lá đẹp Và vâng. nước vôi Nước vôi vâng. Em không là nước thẳng này Không thẳng này đây, quay ở trên cao cho các bạn thấy này. những, những cái ờ, lớp ở trên cao mà nếu các bạn mà muốn đến thăm cái vườn bưởi này thì bạn thành trung bạn có sẵn sàng đón tiếp không cái này thì hôm vừa rồi có nhiều người đến chụp ảnh thì ai đến chụp thì chụp <laughs> quay quay cũng chả à, cấm toàn anh em bạn bè đến không, không lấy tiền à? Ờ, tiền <laughs> mọi người vui thì chuẩn bị tinh thần là sẽ là đây quay vâng, ừ, du lịch vâng du lịch sinh thái bưởi vâng nhưng mà các bạn đến ăn no nhưng mà không được ừ, mang về đúng rồi vé vào cửa đấy oh. bây giờ xin ờ, mời vâng. Ờ, bạn trung bạn cho biết quy danh và địa chỉ ạ bạn số điện thoại vâng, vườn vâng. bưởi này là ở xóm 7 Tráng Việt Mê Linh, Hà Nội Họ tên bạn ạ có tên Mình tên là Nguyễn Thành Trung Đã dùng phân Silic ờ, Tân Phát Bắc Giang này là 2 năm rồi Lúc này mới hái quả này bán cho khách còn để lại một quả Vâng Số điện thoại của mình là 0912 960 059 ừ. Đấy các bạn à, mà dùng phân Silic chưa hiểu nó muốn mình hướng dẫn thì mình cũng thể hướng dẫn theo kinh nghiệm của mình là đã bón hai năm nay rồi mình vâng. sẽ bảo cách bón thế thôi nó cũng đơn giản thôi không rất đơn giản phức tạp cả. vâng và lại còn giảm được sâu bệnh đúng không? Vâng, vâng. không có sâu bệnh nữa cũng dùng thuốc trừ sâu dùng hai lần dùng vâng. trước ra hoa và sau đậu quả thôi ừ. chứ không dùng nhiều và các bạn ơi các bạn hãy chia sẻ video này bởi vì ở đây là mô hình này chúng tôi đã thực hiện trong 2 năm qua và các bạn về xem lại cái video của tháng 12 năm ngoái tức là năm ngoái là cái lúc đấy thời điểm là là trước Tết chúng tôi cũng có quay bằng vâng, trước Tết là chúng tôi có quay một cái clip ở tại mình ở đây và sau khi thu hoạch tức là sau tầm tháng riêng đấy các bạn ạ thì chúng tôi lại có một cái hướng dẫn à không phải đâu nhỉ à, cái thời điểm mà hướng dẫn chăm sóc bưởi là vào tháng 12 dằm dằm dằm tháng 12 dằm tháng 12 thì chúng tôi lại dằm ờ, tháng 12 năm 2019 thì chúng tôi lại làm một cái clip ở tại cái vườn bưởi này là hướng dẫn chăm sóc bưởi bằng phân xinic và trong cái giai đoạn bưởi phát triển thì chúng tôi lại có một cái clip hướng dẫn các bạn là hướng dẫn nhà vườn là dùng cái túi 300g để phun cho cái vườn bưởi này để cho cái vườn vườn bưởi này nó thứ nhất là quả nó nhanh lớn dáng nó cân chuẩn mạ nó đẹp và để hạn chế được những cái nám tràm thối nứt rụng à, và có chức năng làm dai cuống thì hàng tháng bạn Nguyễn Thành Trung đã dùng túi 300g để pha ra với tỷ lệ là 60 lít nước là phun trực tiếp lên khoảng 10 cây như thế này 10 cây có tuổi đời là 7 năm tuổi thì ngày hôm nay đến mùa mùa thu hoạch đang về và trên vườn này đã thu được hơn 1.000 quả và chúng tôi đến đây để làm một cái clip để cho các bạn thấy rằng vườn bưởi dùng phân Silic trong những năm qua công ty đã theo sát vườn bưởi này và đến ngày hôm nay vườn bưởi đã có kết, một kết quả rất là khả quan mỹ mãn và nếu như các bạn thấy video của chúng tôi hay thì các bạn hãy chia sẻ video để mọi người cùng được biết đến một nguồn phân hữu ích, một nguồn phân mà tăng năng suất, giảm à, giá thành à, đầu vào. Quay sát quả này đẹp giảm, như da em thế. giảm sâu bệnh và cho chất lượng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 chúng tôi mong muốn rằng các bạn hãy có những câu hỏi cũng như là những tư vấn để chúng tôi được giải đáp các bạn và nếu như các bạn muốn đặt mua bưởi sạch bưởi ngon bưởi chất lượng cao thì mời các bạn hãy đến địa chỉ này à, để bạn là Thành Trung được phục vụ và cuối cùng thì xin thay mặt công ty thì xin được à, cảm ơn bạn Nguyễn Thành Trung à, một chủ vườn <laughs> bạn nghề tay trái là nghề trồng bưởi và nghề tay phải của bạn là bạn là kỹ sư cơ khí nhưng đã có một vườn bưởi đẹp long lanh như thế này đấy thì à, chúc bạn là thành công hơn nữa và năm nay là không phải là thu 500 triệu mà vườn bưởi này với 150 cây nhưng mà ta chỉ thu được 130 cây là bưởi còn cái bưởi mới trồng thì không tính 20 cây không tính và tôi chúc bạn năm nay là sẽ thu được khoảng 6 700 triệu vâng. chúc bạn là thành này công. cháu cũng xin cảm ơn công ty Tân Phát Bắc Giang nhờ có YouTube tìm hiểu mà biết được cô Tân bán phân Silic vâng. để dùng cái năm ngoái là cũng mới dùng thử thôi cũng chưa tin tưởng lắm đâu vâng. dùng thử thì thấy hiệu quả thì dùng thật năm nay là dùng thật à. vâng năm nay đã dùng dùng thật vâng. và năm nay Đấy, kết quả là như thế này vâng. quả đều như nhau quả một chín một mười vâng. cây chỗ nào cũng có quả cây phân tán đều đều quả. Vâng. cảm ơn bạn chúc bạn à, mọi sự may mắn vâng. và thành công hơn nữa vâng.